bếp này phía dưới và đằng sau đã được bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột chạy vào cánh phá dây điện bây giờ tôi sẽ bật bếp lên cho các bạn xem ngọn lửa cháy xanh đẹp mặt nướng cũng có vị nướng được làm từ nóc và mâm nướng được sinh tính điện trong trứng đây ngọn lửa cháy xanh đẹp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 bếp bên phải là 3 328 độ đây bếp bên trái là 290 l hơn 300 độ bếp đây để khóa ra, dù cũng tắt cái năng mở này được cái khóa ga dù cũng tắt cái năng mở đây khắc phục vấn đề về pin cho các bạn cũng như để cho các bạn sử dụng bếp này nó tiết kiệm hơn thì chúng tôi có bán hoặc là tặng kèm một cái pin sạc như thế này tuổi thọ của nó là từ 4 cho đến 5 năm thời gian sạc là 16 tiếng thì sẽ đầy khi mà các bạn sạc đầy các bạn sử dụng được khoảng từ 4 cho đến 5 tháng hộp pin nằm ở đây các bạn kéo ra nó có hai cái pin pin đại như thế này một pin pin sạc sẽ không thể nào lắp vừa vào được cho hộp pin nó dài hơn để tăng chiều dài cho pin pin chúng tôi có kèm thêm một cái thanh lò xo như thế này pin khi giao cho các bạn chúng tôi chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu này dấu trừ là cực dương và dấu cự dấu trừ là cực âm và dấu cộng là cực dương cực dương có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc cái lò xo vào như thế này mục đích là để tăng chiều dài cho viên pin phù hợp với hộp pin hơn hộp pin nó thì có hai cái tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài đây tương ứng với hai cực chúng ta lắp vào đúng như vậy các bạn chú ý là phải lắp đúng tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu các bạn lắp sai lắp đảo cực đó, tất nhiên là bếp sẽ không hoạt động được cái thứ hai là nếu mà để lâu ngày pin sạc nó sẽ hỏng luôn bếp lắp pin sạc vào sử dụng bình thường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 theo bếp từ bên Nhật về đấy pin nội địa Nhật một cặp pin thế này các bạn sử dụng kèm với bếp này á, là được khoảng từ 5 tháng mà không hết các bạn cũng có thể mua về để sử dụng với những thiết bị gia dụng ở nhà giá bán những loại pin này là 50.000 một cặp nếu mà các bạn có nhu cầu muốn mua sử dụng còn pin sạc á, là 200k một bộ nếu mà các bạn mua lẻ ngoài ra thì chúng tôi cũng có bán một cái van ga 50 lớp như thế này